Xin à, kính chào quý vị và khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube và trên fanpage. Nhân dịp à, đầu năm mới, ô tô Kinh Anh xin kính chúc quý khách có một năm mới an khang thịnh vượng. Và hôm nay chúng tôi à, xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Đó là chiếc Mitsubishi Julie 8 chỗ số sàn máy xăng Chiếc xe này à, sản xuất năm 2004 Form mới Hiện nay à, chiếc xe này chúng tôi à, đang giao bán với giá là 138 triệu đồng Vâng 138 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ số sàn máy xăng Cực kỳ là khỏe Chúng tôi đang à, trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để xem à, chiếc xe này vận hành như thế nào. Hãy nhớ à, đăng ký kênh của chúng tôi. Hãy chia sẻ clip này đến với mọi người. Chúng ta thấy là cái khoang nội thất của chiếc xe khá là rộng rãi. Vị trí ghế tài xế ngồi cũng rất là rộng. Thao tác rất là thoải mái. Vào số sang số rất là êm mượt không có hiện tượng gì là sóc số cả khi à, xe qua những à, khúc cua thì à, vô lăng có trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng máy nổ rất là êm hiện nay chúng tôi đang ngồi trong xe quay tuy nhiên thì cái độ ồn của máy xe cũng như là của bên ngoài rất là nhỏ máy cũng được trang bị cái hai dàn lạnh độc lập đây là cái dàn lạnh ở trên trần xe lạnh, à, rất là mát mát rất là sâu lạnh rất là sâu trần xe thì cũng đã được à, chủ nhân trang bị cái à, lớp ni lông để bảo vệ còn khá là đẹp các cái hàng ghế vị trí ngồi cũng khá là rộng rãi da màu kem còn rất là đẹp chưa hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả khi xe chạy thì uh, có cảm giác rất là đầm xe qua các cái vị trí mà gồ ghề thì uh, cảm giác uh, xe chạy rất là đầm rất là chắc xe cũng uh, được trang bị một cái màn hình DVD 7 inch cảm ứng có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim à, giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn khi mà chúng ta di chuyển trên xe hai dàn lạnh độc lập lạnh rất là sâu với cái núm điều khiển là dạng núm xoay cho nên là khá là thuận tiện à, cho chúng ta khi mà chúng ta thao tác các cái à, tấm nhựa ở trong xe cũng vẫn còn rất là đẹp đây là hàng ghế thứ hai này quý vị Chiếc xe này à, chúng tôi đang giao bán với giá là 138 triệu đồng Vâng chỉ 138 triệu đồng thôi à, Nó còn chưa bằng một chiếc à, xe à, SH của Honda Mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ số sàn máy xăng cực khỏe Máy của chiếc xe này rất là lành Và phụ tùng của nó thì cũng rất là dễ tìm mua ở cái thị trường của Việt Nam Đây là chiếc xe mang thương hiệu của Nhật Bản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 đấy toàn bộ phía ờ, trong nội thất của xe còn khá là đẹp quay uh, chi tiết uh, cho quý vị uh, khi chúng tôi đang trải nghiệm ở trên cái cung đường nội ô thành phố rạch giá tỉnh kiên giang Quý khách à, nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để luôn luôn là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh nhé. Khi à, chạy máy rất là bốc Không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả Hệ số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng chúng nữa à, chúng tôi sẽ quay chi tiết phần à, ngoại thất cũng như là phần máy và gầm bệ của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Rồi sau đây à, chúng ta cùng tìm hiểu các cái phần ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé Đấy như quý vị thấy thì Phần ngoại thất của chiếc xe này à, mang dáng vẻ rất là hầm hố, rất là chắc chắn. Với à, cái sơn màu đen và các cái à, phần trắng ở bên phía dưới. Chúng ta thấy thì các cái đường gân chỉ của nó còn rất là sắc nét. Không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả. Đấy, quay toàn bộ vị trí cho quý vị thấy. Rất là đẹp. Đây là phần đằng sau của nó Phần à, đèn hậu này quý vị Với dạng à, bánh treo đèn cột Xe cũng được trang bị à, bốn cái cảm biến lùi Giúp cho quý khách lùi xe một cách an toàn và dễ dàng Đây là phần ở bên hông của tài à, của ghế phụ quý vị đấy toàn bộ sơn xe vẫn còn rất là đẹp một cái màu đen nhìn rất là khỏe khoắn chiếc xe này à, chúng tôi mới à, chỉ dọn rửa một chút xíu à rửa bằng nước thôi chưa hề có lau chùi gì kỹ cả tuy nhiên thì quý vị thấy là sơn xe cũng vẫn còn rất là đẹp rất là bóng đây là phần đầu xe cùng đèn pha ở bên phụ bên tài rất là lớn chiếu sáng rất là xa logo của hãng à, Mitsubishi mặt cabo nghe quý vị đấy rất là đẹp nắp cabo đây sơn vẫn còn rất là bóng vẫn còn in hình rõ các cái à, bóng cây cũng như là tòa nhà ở à, nắp của cabo cùng đèn hậu cùng đèn gầm đây quý vị cũng đã được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 chỉ với giá là 138 triệu đồng Giá xe chưa bằng một ờ, chiếc xe Honda SH của Honda Nhưng mà chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ Số sàn máy xăng cực khỏe Còn đây là bánh xe ở ờ, bánh xe trước ở bên ờ, Tài Đấy, mâm đúc 5 chấu Dạng 5 chấu kép Rất là chắc Vẫn còn rõ các cái logo của hãng Mitsubishi này quý vị Vỏ xe cũng à, còn khá là mới Với à, vỏ xe này vẫn còn khoảng 70 à, đến 80% Toàn bộ hộp dè nữa quý vị Rất là chắc Không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả Đây, ngay cả cái vị trí mà Ở phía dưới Thường xuyên tiếp xúc với nước Cũng vẫn còn rất là đẹp Rất là chắc chắn toàn bộ các cái đường gân chỉ ở à, trên thân xe đấy quý vị thấy là không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả đây là cánh cửa trước ở bên tài đây là cánh cửa sau ở à, bên tài đấy quý vị thấy hệ thống uh, à, tắp của nó còn khá là đẹp các cái tấm nhựa vẫn còn rất là sần chưa hề có cái hiện tượng gì là bong chóc cả các cái à, giòn cao su nghe quý vị vẫn là của zin chính hãng hệ thống keo chỉ chốt khóa này rất là đẹp đấy ngay cả cái vị trí mà ở phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước đó quý vị không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt cả hệ thống bản lề đây rất là chắc chắn cột cũng như là khung cửa quý vị thấy là không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay là gì xét cả à? còn đây là bánh xe sau ở bên tài với à, mâm đúc 5 chấu kép rất là chặt mâm vẫn là zin theo xe vẫn còn nguyên cái logo của hãng à, Mitsubishi đây hệ thống hộp dè và và cua lốp rất là phẳng phiu rất là chắc chắn đấy không hề có hiện tượng gì là gì xét cả mục mọt cả Còn đây là bánh à, sơ cua với dạng à, bánh treo. Đèn, đèn hậu với dạng à, đèn cột. Nổi bật với cái nền màu đỏ, vẫn còn zin theo xe, cũng đã được trang bị ở cái option mạ chrome. Bốn cái cảm biến lùi vẫn hoạt động rất là tốt. Đó. Đây cái nữa 4 Rồi chúng ta cùng à, xem à, cốp xe nhá Đấy quý vị thấy Đây là bánh sơ cua đây quý vị Bánh sơ cua cũng đã được à, dạng bánh treo Cũng là mâm đúc Nằm trong kép zin luôn Toàn bộ keo chỉ của cốp xe đây Vẫn là zin Hệ thống mà bản lề Với dạng cánh cửa mở lên trên Các cái cây trống bằng thủy lực vẫn hoạt động rất tốt bệ lên xuống không hề có hiện tượng gì là mục mọt cả khoang nội thất cũng à, khá là rộng đây chúng ta nhìn lại toàn bộ khoang nội thất với các cái hàng ghế xe này à, chở được 8 chỗ ngồi dàn lạnh ở trên trần xe làm cho cái khoang nội thất à, lạnh rất là nhanh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 logo của Julie này đây là cụm đèn à, hậu ở bên à, phụ đây đấy vẫn là zin theo xe toàn bộ các đường gân chỉ trên xe như quý vị thấy còn rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày tại dịch vụ hay là taxi còn đây là bánh xe sau ở bên phụ đấy mâm đúc năm cháu kép rất chắc chắn hệ thống uh, cua lốp và hộc dè đây quý vị đấy quay cận cảnh ờ, và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ khá là chắc không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là rách nát cả đây là cánh cửa sau ở à, bên phụ đấy toàn bộ hệ thống à, tapi của nó quý vị thấy khá là đẹp các cái tấm nhựa nút bấm cửa kính rồi chốt toàn bộ keo chỉ và cái hệ thống à, gioăng cao su vẫn là zin theo theo xe không hề mất một phân đạn nào cả đấy quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống à, chốt khóa vẫn hoạt động rất là tốt rất là chắc chắn chốt khóa bên uh, của cái uh, cửa xe bên phụ cọt và khung cửa không hề có hiện tượng gì là móp méo cả cam kết với quý vị là chiếc xe này chưa không hề có đâm đụng hay là ngập nước không ngày trình dịch vụ hay là taxi Đấy, cái à, hàng cái à, thứ hai da vẫn là da zin theo xe rất là đẹp đây là hàng ghế thứ ba nữa quý vị với cái à, vị trí ngồi rất là rộng rãi thoải mái không hề có hiện tượng gì là gò bó cả toàn bộ các cái tấm nhựa ở trong à, khoang nội thất cực kỳ đẹp còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ đấy quay cận cảnh chi tiết cho chúng tôi thấy tắp bi của cánh cửa khá là bền keo chỉ đây các cái hệ thống gioăng à, cao su rất là đẹp rất là zin theo xe hệ thống à, bản lề đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng chắc chắn học để đồ tắp bi đây là một cái hộp đời đồ ở bên tài xế đây vẫn hoạt động rất là tốt số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng trơn mượt cột cũng như là khung cửa của cánh cửa ở bên à, phụ quý vị thấy Đấy, khoang toàn bộ khoang nội thất quý vị à, có thể nhìn lại rất là rộng rãi với 138 triệu đồng thôi chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ ngồi Máy vẫn còn rất là zin Máy bền Còn đây là Bánh xe sau à, Bánh xe trước ở bên phụ Đấy Mâm đúc nằm chỗ kép Cực kỳ là chắc chắn Sơn của mâm xe vẫn là sơn zin Vỏ xe cũng còn khá là mới với cái vỏ xe này vẫn còn mới khoảng độ 70 đến 80 phần trăm toàn bộ hộp dè đây cua lốp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 đấy quay à, toàn bộ à, vận máy cho quý vị thấy cực kỳ là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhất cả nổ máy rất là êm nhẹ nhàng với giá là 138 triệu đồng à, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 8 chỗ ngồi mang thương hiệu của Nhật Bản đây là các cái thông số của à, dàn lạnh này hệ thống ga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 các cái à, tấm nhựa à, xin lỗi à, các cái dàn đồng cực kỳ là chắc chắn các cái lỗ vẫn còn rất là tròn tôi cam kết là máy xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi Đấy, chúng ta thấy toàn bộ phần máy của nó rất là đẹp và bây giờ thì à, chúng ta cùng à, tìm hiểu phần gầm của nó xem như thế nào nhé. Đây là gầm xe quay từ à, bên tài đấy quý vị, bên hông tài xế. Đấy quý vị thấy, toàn bộ gầm xe mang thương hiệu của Nhật Bản mà. Cho nên là vẫn còn rất là chắc chắn. Không hề có cái uh, dấu hiệu gì là mục mọt cả hay là hàn vá ở trên này cả phải nói là chiếc xe này chạy rất là đầm toàn bộ các cái ờ, dàn gầm bệ rất là chắc chắn rất là dày bây giờ chúng ta cùng ờ, tìm hiểu phần gầm ở phía sau xe nhé đây là gầm ờ, xe quay từ phía sau đây quý vị đấy các cái hệ thống giảm sóc các cái đầu rô tin cũng rất là chắc chắn Trước khi uh, giao xe cho quý khách thì uh, chúng tôi đã sẽ kiểm tra toàn bộ. Khi mà quý khách uh, mua chiếc xe này về là chúng ta chỉ việc sử dụng, không cần phải trang bị thêm một cái hạng mục nào cả. Rồi, với thế vừa rồi quý khách đã xem uh, chi tiết các cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là ừ, phần gầm của chiếc xe. Chúng ta cùng nhìn lại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 Trước khi à, kết thúc à, video clip Chúng tôi à, một lần nữa xin kính chúc quý khách có một cái năm mới an khang thịnh vượng tràn đầy sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi hãy nhớ đăng ký vào ô đăng ký để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo